Hello, chào cả nhà yêu nha Chúc cả nhà yêu buổi à, sáng vui vẻ nha Bây giờ mình à, sẽ hướng dẫn cho cả nhà một cái phần mềm à, quay video và chụp ảnh nha Đó, phần mềm quay video và chụp ảnh nào không phải không đây chẳng hạn như mình muốn vuốt ờ, mình chuyển ra mặt sau đó không phải dùng ờ, không phải không phải dùng ấy nữa nha đó đây này đó mình chuyển ra mặt sau này đó đây đó nếu mà cả nhà muốn ờ, chuyển ra mặt sau thì vuốt sang bên vút ngược lên như này nhá nếu mà muốn chuyển ra mặt trước thì vút lại như này nhá đó là nó sẽ thành này đó đó đó nhá đây nhá đó mặt sau này mặt trước này đó thì đây là cái uh, video đây nha đây nếu mình uh, quay video đây nha đó đây cho phép nó ghi âm này đó đây mặt trước này đó thì à, nếu mà muốn chỉnh sửa thì vào đây nhá đó vào đây đó đây là mặt trước này tùy các bạn à, thích cho quay bao nhiêu chế độ quay ở thời gian bao nhiêu có hết nha đó đây chẳng hạn mình đặt là 259.200 feet đi đó thì đây nhá đây là nó hiện hình rõ này đó đây vào này mặt trước này đây là cái à, xoay này à, thời gian quay này đó đây nha là cái phông này đó khi mà mình ra mặt sau là nó cái phông này nó nó quay lại đó đây là cái ke này không không dùng để nó đó đây giờ mình sẽ làm trắng này đây là cái làm trắng nha đó đây đây là cái ô ờ, vuông này đây là đèn lát này đó chế độ lát này chế độ lát cài đặt này đó đây đó 5 giây này đó 5 giây nha, là sẽ có đó tự chụp tự chụp màn hình nha đó à này đấy dàn này rất đơn giản đây đó ra mặt sau luôn này đó ra mặt trước này đó đây vào à, thu nhỏ này cắt dán này hình ảnh HD này đây chẳng hạn giờ mình ấn vào cái thu nhỏ đó sẽ thành một cái hình rất nhỏ của nhỏ và đẹp của mình nhé đó giờ vào chế độ cài đặt này đó thì đây nó hiện quảng cáo này của Google Play này đó mình sẽ thoát ra này đó giờ mình à, không vào chế độ này nữa mình vào cái hình hiệu ứng này đi đó đây đây mình lấy cái này đi nó sẽ đẹp hơn này đó màn hình dịu này nếu mà các bạn chuyển muốn ờ, chuyển từ mặt trước ra mặt sau thì các bạn ấn vào cái hình ờ, trên này và đây nó trở lại này đó đấy nha đấy khi mà các bạn cài đặt đủ rồi các bạn không cần dùng nút nùng gì hết các bạn chỉ cần vuốt tay là nó tự chuyển màn hình nha từ tự chuyển ra trước À, cái cái bọc trứng mà hôm nọ không phải cái đợt mới cho cái đợt trước đó đây là chế độ của máy ảnh này à, chế độ của đèn lát này 5 giây mình à, sẽ không cài nhé không cài cái chế độ lát nữa đó đây cả nhà thấy cái ảnh đẹp không đó đây đó đây đẹp quá cái này còn gì nữa <coughs> đúng không đây đó cả nhà thấy chưa đó đây là cái video này đó mình sẽ sẽ ấn lên quay nhá đó cả nhà thấy chưa nhưng mà quay cái này nó hơi tối này đó đó cả nhà thấy chưa đấy đây là vào cái ờ, chế độ cài đặt khác nha Đó. đây chuyển này đó đó cả nhà thấy chưa đây ờ, là cái ờ, đó đấy sáng này đây là, đây là nó có à, nó có cái điều chỉnh này đó lưỡng cộng nữa ông nó không ăn mì nam đó lưỡng cộng này nó không ăn mì việt nam cho nó cái mì mà nay à? rồi đó lưỡng cộng này hết thôi mặt trời này đó nó cứ đi mang cho mì việt nam cho người bắc na cho cái mì mà nay cho đó cả nhà ăn cái đấy đây đó tự nhiên là nó thành cái hình này nha, cho cho cho cho người ta cho mì việt nam để mà ăn không ăn thì người khác ăn đó phần hạt này đó chế độ chế độ đấy chế độ mặt sau này đó phần hạt này ra dây Đây, 5 5 giây tự nhiên là tự khắc sẽ chưa cả nhà thấy chưa đây nha đó đây cả nhà thấy chưa đó đây đây là cái phần cảnh này đó đây là đầy đủ các cái hình đây đây nha đó vào cài đặt này đó khi mà ở đây nó có hiện cái chữ ờ, sử dụng bằng tiếng Anh này thì mình phải à, bật lên này đó đó khi bật lên rồi mình sẽ trở về màn hình này đó thì các bạn ấn đây đó đó tự nhiên là nó sẽ quay lại này đó đèn lát này đèn lát rất đẹp nha đó đó đó giờ mình chuyển lại này đó chuyển lại mặt đằng trước nhá đây đây là cái um, đây đó chuyển này đó rất đẹp luôn đây là cài đặt này photo gì này đó photo HD này đó đây là video bật những cái này bật hết nha khi các bạn vào cài đặt thì các bạn sẽ bật hết này đó đó đó đây các bạn bật hết lên này bật hết lên cái những cái nút xanh này bắt đầu là là sẽ thoát ra này đó cái này à, không đặt nha ừ, tao bảo như thế rồi đó đây giờ là, nó sẽ chuyển vào cái giao diện này khi mà không cần nữa thì bạn chuyển đây là nó ra mặt trước nhé đây đó vuốt này là nó ra này chạm vào đây là quay mặt trước này đó đó cả nhà thấy chưa đó Đấy. Hình ảnh rất đẹp luôn. Ờ. Đó. Chỉ rất đơn giản thôi. Đó. Đây là mình chụp cái ảnh của mình này. Đó. Đây đang quay video màn hình nhá. Đó. Đấy mình à, sẽ sẽ quay vài giây À, quay 10 à, phút để chia sẻ cho cả nhà đó đó đây nè cả nhà cả nhà thấy cái à, này đấy tùy tùy góc độ bạn chuyển đó khi các bạn đã cài đặt đủ hết rồi chỉ cần đây dấu cộng này đây dấu trừ này chỉnh cân giữa này đó đây sáng tối này đó xoay này đó xoay này chụp mặt này đó đây nha đó đó đó cả nhà thấy chưa Đấy, rất đơn giản mà chụp ảnh rất đẹp nha cả nhà nha đó đó đây là thử cái đây này mình thử chụp cái này đẹp lắm này đó đây đó, tay tay ấy thì tao tái ở thằng này nó nó nó kịp cái này vào vào người này đầy này giả thì tự nhiên nó bắt được rửa cái tay khoản đó cả nhà thấy chưa đây nha vào đây địa chỉ mập này nó ra hết luôn cả nhà nhá đó đó sao không mở được cả nhà ăn trên chùa chưa đó thế bây giờ mình ờ, thử xem vào đây xem là thế nào nha sẻ lên cái video này xem có được không cả nhà nha แบบรุ่นอ๋อ

làm ờ, đây này đó làm rộng ra này và cho thu lại này đó đó cả nhà thấy không đây nó chuyển ra sau thì đây đó đời nào ấy đây chuyển sang sau đời 2017 rồi đó chuyển sang trước này đó đó thấy chưa cả nhà thấy đẹp không đó với cái ngàn lá dừa nó ở ờ, quay dàn sau này ở quay dàn trước này nó cái ngàn lá dừa đấy. đây là cái cũng chuyển được đó cũng chuyển được ra ra mặt sau mặt trước đều được hết đó rất đẹp luôn cái nhà thái dương quá đẹp luôn đây tùy theo cài đặt đây là cài đặt đó thì đấy vào vào cài đặt là nó sẽ hiện lên một một dãy như này thì đây đây là để entro tốt đây này các bạn bật hết lên như này đây đó khi các bạn chụp được một cái hình là nó sẽ hiện tất cả những cái nút xanh này lên các bạn đây nhìn rất đẹp luôn nhé đây ấn vào đây đó khi mà các bạn không muốn quay đằng trước nữa thì các bạn ấn vào cái chỗ chấm tròn trên này đó chuyển sang sau này đó đèn vào lát đã bật đó chuyển sang trước này đấy là thế có ok không đó nếu đây dùng cả vuốt bàn tay vuốt ngón tay là sẽ lên được hình Đấy, đây là cái đèn ký hiệu đèn này. đó auto này đó đó click này tắt này đó video HD này đó 120 này 400 này là đó đầy đủ hết các cái tiện ích cả nhà đó khi mà không cần dùng cái cái thời gian này nó thời gian chậm á thì các bạn để không luôn đó đây đã có chụp ảnh đây rồi nha đó ya, sampai